Ờ, xin chào tất cả anh em thì uh, hôm nay tôi uh, sẽ thông qua clip này để tôi uh, giới thiệu được cho anh em mà đi lắc tay cái để anh em đi chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu bịp và đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới nha anh em nhé thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột 2020 bộ hột tài xỉu 2020 này nha anh em nhé thì như anh em nào mà đã sử dụng qua cái bộ sản phẩm hột tài xỉu 2020 này rồi hoặc là những anh em nào mà chưa từng uh, sử dụng qua những cái bộ sản phẩm của bên uh, tôi thì anh em có thể uh, liên hệ với tôi theo số điện thoại đây đó anh em có thể liên hệ với tôi hoặc là anh em có thể kết bạn zalo để anh em tham khảo và được tư vấn thêm về những cái món đồ chơi mà anh em đang có ý định muốn mua hay là anh em uh, chưa biết thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là bộ tài xỉu 2020 anh em nhé thì cái bộ tài xỉu 2020 này khi anh em đi chơi ở ờ, đi đánh đi lắc ở ngoài à, sòng sới thì cái tỷ lệ của nó là 5 năm nha anh em nhé 5 năm có nghĩa là sao 5 năm có nghĩa là nó sẽ đổ cho anh em chén tài chén xỉu anh em nhé bột đi đều và khi anh em à, kết hợp thêm với cách lắc độc quyền của bên tôi ấy, thì anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn nha đó thì anh em có cái phần trăm tỷ lệ chiến thắng ở trong tay lên đến 7 đến 80 phần trăm nha anh em nhé thì ờ, cái bộ hột này hoàn toàn là không tang không tích nha anh em nhé tôi bao cho anh em là ăn thua trẻ hột luôn không hề có tang tích gì cả đúng không ạ đó thì ờ, khi anh em ờ, lắp cái bộ hột này cái tỷ lệ của nó ra bão rất là cao nha anh em nhé cái tỷ lệ ra bão rất là cao tí nữa tôi sẽ test cho anh em và anh em sẽ để ý bộ hộp lên đôi rất là nhiều để chờ ra bão đó thì bây giờ tôi sẽ không ờ, thử qua cái phần tang tích nữa bởi vì ờ, cái bộ hột này là bộ hột không tang anh em nhé tôi bao cho anh em luôn nên là tôi sẽ không ờ, thử để là tránh là mất thời gian của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái tỷ lệ chính xác của bộ tài xỉu 2020 này nha anh em nhé tài đúng không ạ xỉu luôn đúng không em lên tài đúng không ạ đó xuống xỉu đúng không ạ lên tài đúng không ạ bố đi rất là đều nha anh em nhé xuống xỉu đúng không ạ ra đôi rất là nhiều trở lên bão anh em để ý kỹ thì à, sẽ thấy nha nó chén này lên bão bão nhưng mà nó lại đổ về xỉu thì cái do chén này là tôi lắc nó không đều tay thì nó có sẽ có chén phản cho anh em không có cái bộ sản phẩm nào mà nó tuyệt đối chính xác 100% cho anh em được cả thì nó vẫn có cái tỷ lệ chén phản khi anh em à, lắc không đều đúng không ạ tiếp tục xỉu tài đúng không ạ xuống xỉ anh em nhé thì bây giờ à, vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của nó à, ờ, chiến tài chiến xỉu đúng không em thì bây giờ tôi sẽ kết hợp với cái cách lắc độc quyền của bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nha anh em nhé đó nó lên xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em này một chén xỉu đúng không ạ hai chén xỉu đúng không ạ ba chén xỉu đúng không ạ bốn chén xỉu đúng không anh em đó năm chén xỉu tài đúng không ạ năm năm sáu sáu sáu ba đúng không ạ hai chén tài đó ba bốn sáu tiếp tục là tài đó 256 tiếp tục lại là tài tiếp đó, 552 đúng anh em đó tiếp tục lại là tài đó tài bão 36 đúng không em đó tiếp tục lại là tài tiếp 346 đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của anh em nhé thì uh, tôi đã giới thiệu cho anh em về cái bộ sản phẩm uh, tài xỉu 2020 này để anh em đi chơi ở sòng giới có cái tỷ lệ chiến thắng lên đến 7 80 phần trăm cho anh em Đấy, thì uh, ngoài cái bộ uh, tài xỉu 2020 này ra thì bên tôi có rất nhiều các loại sản phẩm chuyên về dòng cờ bạc bịp anh em nhé mới nhất 2020 và mới nhất thị trường hiện nay anh em nào có nhu cầu muốn mua hàng thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi để trên màn hình còn những anh em nào ở, ở gần cơ sở bên tôi ấy, cơ sở bên tôi ở bến xe miền tây thì anh em có thể đến tận nơi trực tiếp test hàng và được tư vấn trực tiếp và mua hàng thì anh em sẽ yên tâm hơn còn như đối với những anh em nằm ở xa thì à, thiệt thòi hơn à, một xíu thì à, bên tôi sẽ hỗ trợ cho anh em đó chính là gửi bưu điện gửi nhà xe hoặc là gửi giao hàng tiết kiệm đến cho anh em khi anh em nhận được hàng thì anh em thanh toán này uh, và anh em có thể kiểm tra hàng thoải mái nha anh em nhé đó thì ờ, khi anh em ờ, nhận được hột này của tôi thì tôi sẽ gửi video hướng dẫn cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền bên tôi nha anh em nhé hoặc là anh em có thể gọi trực tiếp gọi video trực tiếp cho tôi theo số điện thoại zalo thì ờ, tôi sẽ gọi điện và dạy các bạn cách lắc uh, uh, cái hột uh, tài xỉu 2020 này giữ tài giữ xỉu anh em nhé thì ờ, anh em ờ, đang xem video có thể đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thêm về những cái món đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất hay hay không không mới nhất thị trường hiện nay mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo anh em lựa chọn anh em ờ, ưng ý về những cái bộ hột uh, hay là những bộ sản phẩm mà anh em đang có ý định muốn mua anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi À, xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng dưới luôn luôn may mắn anh em nhé